khi gió đông ngã thương dầm trời chim én lượn cây nấy đây trôi xanh mây trắng bay yên lành em chợt đến bên anh dịu dàng như cơn gió nhẹ mà lòng anh để ngỏ cho tình em mơn man lòng anh sao đông thành mùa xuân ngọt lành em về em lại xa mùa xuân không ở lại bên anh em gần mãi nên đời vơi đời vốn xuân tràn